dự án mới của Aqua City thì mình cảm thấy là rất rất rất là thích luôn. Thực sự cái đó là tôi đã nghe rồi và rất là thích bởi vì nó thích nó nó nó biệt lập với mọi người. Tôi thích nhất là cái không khí của cái ờ, cái vùng đất cái không gian đáng sống. Ngồi trên một chiếc cano đi vòng một cái đảo Phượng Hoàng thì cái không khí nó vô cùng là tuyệt vời thoáng ra, ra tới đây thì là sống vừa đủ tiện nghi giống như ở thành phố mà lại mang cái không khí rất là tuyệt vời bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và gia đình nữa yeah. Dạ. chắc chắn họ sẽ mua cái không gian sống chứ không chỉ đơn thuần là một cái căn nhà hay là một cái nơi ở nó gần giống như là một cái resort vừa là một cái nơi nghỉ dưỡng và cũng là một cái family cũng rất là đáng sống khi về nhà thì mình muốn những cái gì nó yên tĩnh hơn đúng rồi để lại lấy năng lượng cho mình là nghệ sĩ thì họ cũng muốn là mình sẽ có những khoảng thời gian dành cho bản thân mình khi đó mình sẽ relax lại và mình có thêm nhiều năng lượng để làm việc hơn tôi rất là muốn ờ, một cái căn biệt thự hoặc là căn hộ ở đây tôi cảm thấy là rất là hoàn hảo tuyệt vời và chắc chắn rằng là sẽ tìm mọi cách để có được một căn nhà bởi vì nó quá tuyệt vời quý vị aqua quá tuyệt vời